giá 28 thì cũng không ngoài cái dự đoán mình dành cho các thành viên ở nhóm tứ nương của mình thì ngày hôm nay các thành viên ở nhóm thì đã về bờ rất là an toàn với cái đề 28 trong dàn đề 10 số và ăn độc thủ lô 38 các bạn nhé bây giờ mình sẽ mở cái à, Zalo uh, để cho các bạn xem đi ạ đây Zalo thì đang vào cầu đỏ rồi ngày hôm nay thì chiến thắng tương mừng rực rỡ luôn cả lô cả đề à, các bạn này đang leo núi rồi thì chúng mình ấy ai mà à, đang bị loạn cầu bí số đang xa bờ hay là muốn tham khảo những cái số kín số vip à, với cái khả năng ăn cao hơn được mình sàng lọc kỹ càng hơn thì các bạn có thể liên hệ với zalo của mình nhé đây ngày hôm nay mình có chốt cho các bạn là độc thủ lô 38 các bạn nhé à, dạ, đặc biệt cái dàn đề 10 số thì trong đấy là có 28 các bạn nhé ngày hôm nay 28 đề nó đã nổ rồi này đấy và độc thủ lô 38 thì à, rất là vui rất là tươi mừng rực rỡ và các bạn thì cũng đang hạnh phúc bởi vì đã đang về vào bến rất an toàn và lên cảm ơn mình rất là nhiều thì các bạn mà đang bị loạn cầu bí số đang xa bờ thì có thể là liên hệ về zalo của mình để có thể được về bờ bến an toàn này và có thể là cùng đồng hành cùng với các thành viên của nhóm tứ nương hàng ngày là có thể về đất liền các bạn nhé à, đây bây giờ thì mình sẽ vào cái công việc chính đấy là soi xét cầu kèo cho ngày mai thì ngày mai ngày 29 tháng 3 mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 6 và chạm 1 nhá độc thủ đây là 1661 và bạch thủ vip là 1441 ở à, cái dần đề rút gọn thì ngày mai sẽ có 66 060 363 676 696 11010 0121151171. Đấy, mình trên đây mình đã soi cho bạn cái cầu khá là đẹp rồi Thì các bạn trùng máu với mình, thích những con số này thì các bạn chơi Và mình cũng lưu ý với các bạn một chút là những cái nội dung và những con số ở trên video của mình ấy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 đấy à, còn <clears throat> và đặc biệt là Zalo thì dạo này là cái cầu nó đang ổn định rồi nó đang là ăn thông và đang vào cầu đỏ thì các bạn hãy nhanh tay tranh thủ lên à, mình cũng lưu ý với các bạn một chút đó là Zalo 0963236194 là cái số Zalo duy nhất nhá hiện tại thì đang có rất là nhiều những cái số Zalo đang giả mạo kênh thập tứ nương à, thì các nhằm mục đích lừa đảo các bạn thì các bạn hãy tránh chú ý để tránh mất tiền oan nhá còn bây giờ thì mình sẽ xin kết thúc uh, video tại đây chúc bạn ngày mai sẽ đại thắng rực rỡ sẽ may mắn với những con số ở trên đây nhá chào tạm biệt các bạn